Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7 tập 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 8 hôm nay có sự hướng dẫn các em phần nói và nghe, trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống, sách giáo khoa từ trang 71 đến trang 73. Trước khi nói thì hãy trả lời các câu hỏi sau. Bài nói nhằm mục đích gì? Người nghe là ai? Em chọn không gian nào để thực hiện bài nói? Em dự định trình bày trong bao nhiêu phút? Hãy xác định vấn đề đời sống mà em định trình bày. Em sẽ sử dụng lý lẽ và bằng chứng nào để bảo vệ ý kiến của mình. Luyện nói theo nhóm, góp ý cho nhau về nội dung, cách nói. Đầu tiên, trước khi nói, ta chuẩn bị nội dung nói. Nội dung nói có thể dựa vào kết quả viết ở bài 6 hoặc bài 8, theo đó cần tóm lược bài viết thành một dàn ý nắm vững vấn đề đời sống cần bàn luận và nội dung trình bày. Dự kiến các tình huống người nghe có thể phản bác để có phương án tiếp thu và bảo vệ ý kiến, ghi nhanh một số lý lẽ, bằng chứng cần sử dụng. Sau đó ta luyện tập đối với kiểu bài nói trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống, hình thức tập luyện theo nhóm là thích hợp nhất. Sau đó ta trình bày bài nói. Người nói A trình bày ý kiến về vấn đề, nêu vấn đề, nói rõ tầm quan trọng của vấn đề trong đời sống xã hội, trình bày các khía cạnh để làm rõ thực chất vấn đề, nêu ý kiến của bản thân về vấn đề, dùng lý lẽ và bằng chứng để thuyết phục người nghe. Người nghe tiếp nhận và suy nghĩ về ý kiến của người nói, tập trung lắng nghe và ghi chép các ý cơ bản của bài nói, đối chiếu với sự chuẩn bị của mình để thấy những chỗ tương đồng và khác biệt trong ý kiến, ghi nhanh ý kiến trao đổi, B. Bảo vệ ý kiến trước sự phản bác của người nghe. Tóm tắt ý kiến trao đổi, giải thích lại những chỗ người nghe chưa hiểu, dùng lý lẽ và bằng chứng làm rõ tính đúng đắn của ý kiến trình bày, sẵn sàng trao đổi nếu người nghe tiếp tục thắc mắc, mục đích cuối cùng là để khẳng định sự xác đáng của ý kiến. B. nêu ý kiến trao đổi, ý kiến cần trình bày ngắn gọn, rõ ràng bằng câu khẳng định hoặc câu hỏi, theo dõi phản hồi của người nói, trao đổi lại nếu thấy chưa thỏa đáng, đồng tình nếu thấy ý kiến bảo vệ có sức thuyết phục. Người nói và người nghe cùng trao đổi để đánh giá và rút kinh nghiệm về một số mặt. Vấn đề đời sống được bàn luận có hấp dẫn và thiết thực không? Cách trình bày và cách bảo vệ ý kiến của người nói đạt ở mức độ nào? Cách phản bác của người nghe có tác dụng tích cực với người nói không? việc tổ chức thảo luận về các vấn đề đời sống, việc thể hiện rõ ràng thái độ tán thành hay phản bác những ý kiến đã phát biểu có ý nghĩa gì. Sau đây là chúng ta sẽ trình bày quan điểm về ý kiến là tinh thần đoàn kết của dân tộc. À, chỉ cần khi có chiến tranh còn trong thời bình thì không, em đồng tình hay tôi không đồng tình. Đồng tình thì như thế nào mà không đồng tình thì như thế nào giản dạ, ý là mở bài chúng ta nêu được vấn đề và bày tỏ ý kiến phản đối cách nhìn nhận vấn đề nghĩa là chúng ta không đồng tình với ý kiến này thân bài anh ta trình bày thực chất của ý kiến quan niệm đã nêu để bản luận chiến tranh cần tập hợp lực lượng quân dân để chiến đấu chống giặc ngoại xâm trong thời bình không có giặc ngoại xâm nên mệnh ai người ấy làm ta phản đối các khía cạnh của ý kiến trong chiến tranh tất yếu phải có tinh thần đoàn kết nhưng trong thời bình tinh thần ấy vẫn phải phát huy bởi ngoài việc bảo vệ đất nước chúng ta cần xây dựng một đất nước hùng mạnh trong lao động sản xuất cần đoàn kết để cho kết quả tốt đoàn kết giống như một làn sóng mạnh mẽ nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn nó nhấn chìm lũ bán nước và lũ cướp nước nhận xét những tác động tiêu cực của ý kiến đối với đời sống ảnh hưởng đến suy nghĩ hành động của mọi thế hệ người dân việt trong công việc, nếu không có tinh thần đoàn kết sẽ không đem lại hiệu quả. Trong các mối quan hệ xã hội, nếu không có tinh thần đoàn kết, sẽ dẫn đến chia rẽ, tan rã, tạo cơ hội cho kẻ thù tấn công. Kết bài nêu ý nghĩa của việc thể hiện ý kiến phản đối. Đây là việc nêu ý kiến phản đối về việc là à, chỉ trong chiến tranh mới cần đến toàn à, tinh thần đoàn kết còn thời bình thì không hoặc là chúng ta cũng có thể à, đưa ra ý kiến phản đối về việc là à, chỉ người lớn mới phải bảo vệ môi trường thiên nhiên còn trẻ em thì không cần chúng ta cũng phản đối bởi vì là bảo vệ môi trường là ý thức trách nhiệm của toàn thể nhân loại đúng không nhỉ không phải là một lứa tuổi nào không phải là một giới tính nào không phải là một vùng miền quốc gia nào mà là của toàn thể thế giới nhân loại đoàn kết lại bởi vì trẻ em nếu không có ý thức bảo vệ môi trường cứ xả rác bừa bãi ra đúng không